alo anh à ừ, ai nhở ờ em đây thế có đồ cho em chưa chúng nó chơi rồi trời ơi tôi khổ với cô quá lần sau đặt đặt làm anh em nó vất vả đi lấy gấp về có rồi đấy đến mà đấy thế bây giờ em qua nhá qua luôn đi nhá ờ ok ok ừ, ăn rồi tám sáu ui mới bực Đơn chính xác thì lại bắt con bài Tám số rô Ơ kìa Bảo đợi mà không đợi à cô, ăn kiểu gì đấy Ủa em ngồi gần anh em Đánh đi ờ, bỏ tiền vào gà luôn đi Nói à, nhiều Toàn là nhìn em thôi Đây Em mong lại tí Mày chưa đóng gà đóng đi Bảo chơi mà chẳng chơi gì cả hai bốn sáu Được chưa? Cục bài Đủ chưa? Đủ gà chưa? Đủ rồi Đấy đã dạ, chơi luôn rồi thì chơi luôn rồi gì nữa cần triệu nhỉ đây mang lắm tiền thế à xem tí tiền bỏ tay ra đỉnh sợ tí lấy đỏ đấy tí lấy đỏ sợ tí lấy đỏ tưởng sợ tí lấy đỏ em khép lại em ơi rồi em khép đấy đánh đi anh đi anh toàn nhìn em thôi cần bao nhiêu nhỉ cần triệu mày là mày ngon một triệu cân à, mất thời gian quá nhanh đi đâu cánh cân thôi kia đi không em này không thôi bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ Ờ. Ờ. nhân nhân nhân nhân hai ông đánh nhau đầu cánh cân à ừ, cánh cân gì ngửa thôi tám chín ăn đi ngửa ra ừ, chín chín vô ăn Ê. đóng gà đi đấy kìa đóng gà đi tình yêu nãy giờ bỏ đi cứ từ từ cho nó đóng gà đi nhé mất tiền à, rồi cắt vội vào chưa đi chưa đi vợ vâng, gọi về à về về đi à mơ cái đừng có trốn đừng lấy cớ ông đừng đặt hẹn giờ hẹn giờ gì hai bốn sáu cần rượu à anh đi em bỏ suốt ngày bỏ thế vào thì cần nên người đi thì... cái này hơi đen yeah. Dạ. anh đen một cân hai nhỉ bỏ đánh đi đánh đi cân thì ngửa hay là đánh thì ngửa đi ngửa đi mấy cái đấy ngửa đi chín ăn được không ăn rồi chín ăn bắn cứ như nguy hiểm lắm lại chín em đánh hiền đấy định hù cái mà lại chín đánh hiền đấy có ai theo đâu mới chỉ dám cân thôi hả không các đại gia dạo này không Bao tiền à đóng gà cắt dạo này không tiền gần tết để tiền tiêu tết tôi chịu khó đóng gà tôi ẩm rồi nhá còn một triệu ấy nhá cân 2 triệu cân 2 triệu bỏ đi gì yeah. cái gì đấy hai triệu cân bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ nhà này thôi bỏ bảy tám úp mẹ em là hai ông này à đỉnh hù đấy mà đéo được cân đại gia bắt đầu thăng tiền rồi đấy ván ờ, bài này có phải kinh nhỉ bỏ hợp lý chưa mình bỏ bỏ hợp lý cứ phải gặp 5 triệu thêm 5 Sao nhìn nhau thế? Tiếp đi anh 5 triệu Người ta phải nhìn thái độ để đoán chứ bán trước đã 8 thua Bỏ 9 như này còn bỏ này Rồi ôi Đồng kia bao nhiêu? Lật xem nào 9 con hơn ông này không? Đéo nhỏ nhỏ nhiều ai cho Đấy Vào đi Rồi Xong chưa? Hai Đây đủ chưa? Đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi cắt cắt nhanh tôi chưa bà Đúng rồi, đủ rồi, cắt đi bài nhanh lên Sợ ấy, sợ nhầm ấy, hiểu không? Cắt thì để tôi cắt Nhá Cắt lắm thế Cắt vậy lát bài là giữ ẩu Đeo chịu Có ẩm thì ẩm đi nèo á ừ. máu nhỉ em mà bỏ anh đấy ở hai triệu luôn tôi không đánh đi ờ. rồi nhà này bỏ đâu tôi không nói sợ đấy thì buôn được đồng bài buôn buôn buôn tiền bán vài này đi đã thế tiền ta buôn cũng buôn cái rồi buôn anh em mình ờ, hơn thua cái rồi buôn sau đi ok luôn nhá triệu đi ngoài nhá triệu ngoài thôi hai anh em thôi thích thì nhảy vào đây hai ông đây tôi chịu hai ông giờ cô xuống đây nhanh em gái kia một triệu ờ, hai triệu cân hai triệu thêm năm trăm à hai triệu cân được thêm bao nhiêu thêm này thêm triệu nữa này từ từ bà đánh ở ngoài đánh ngoài thì người ta thêm triệu rưỡi thêm bao ngon đấy bài này nhìn cái, cái, cái chân của nó nó sướng rồi đấy con em thêm bao nhiêu ấy bao tiền cân vừa thêm triệu mấy ba triệu cân 3 triệu nó thêm triệu thôi ừ thêm uh, à, 2 triệu nữa ba triệu cân nha. có thêm 2 triệu thôi thêm 2 triệu nữa vợ gọi vợ gọi vợ gọi bài là đây à, nhà này thêm 1 triệu đúng không với lại 2 triệu cân này 1 triệu là 3 nhà này thêm 2 triệu, 2 triệu là 5 5 triệu 1 ờ, tổng 5 triệu 2, ông tổng 5 3, triệu cân 4 5 5 triệu cân này căng quá nhỉ tìm 2 triệu nữa tính thế ừ. chứ biết nhà nào hơn đâu các anh nhỉ tôi nhiêu cân nhỉ 7 triệu 7 triệu 5 triệu chọn 5 triệu chọn 5 triệu tại vì ờ, nó nhỉ? cái nó nó ẩm ẩm ờ. cân này thêm triệu này quá nhẹ nhàng nhỉ kìa tổng là 6 triệu là dân ở đâu Còn đâu phải đâu. em nấn đấy thêm 3 triệu đây là 7 triệu 4 triệu đúng rồi tổng 5 triệu thêm 2 triệu đây thêm 2 triệu là 4 triệu 5 triệu ờ, em 5 triệu cân bao nhiêu bao nhiêu cân hả 5, 5 triệu. triệu cân không cân chứ đến dẻo thế nhỉ Cân 5 thêm 3 nhé Đóng họ đi các anh Đúng rồi, Ôi, nhìn cái chân này sao kiểm tra lại cái việc đóng họ đi còn việc bốc họ điểm nó thôi bỏ bài bỏ nhá nó ờ, bật bài lên để tí tôi ông đang gà trên dưới này đúng rồi ngửa bài xem lên tôi được quyền xem ông này kẻ chết từ Ô, ông được xem lộ bài tôi à vớ bẩn à? ừ. tôi đang tôi bỏ rồi mà bỏ rồi gì đã tưởng ông đánh đánh nhé không mấy cái lòng không mấy triệu năm ba triệu cân bốn triệu ngày một triệu à người ngon thế nhỉ cân này chứ gì mới đi à, tu sửa về đấy bốn đến năm nữa ôi ngon bài này kinh khủng nhỉ đấy tí nước bỏ đi chín đi chưa rồi, rồi tôi lại thêm mô ờ, này nữa mày nhìn bài bài anh này đấy dạ, đây như chưa đây còn chết đây này bây giờ này con liêng đấy đánh cẩn thận à, bài lại nhá dọa thôi hả tí này bài này là liêng bao nhiêu cân ạ à? 5 triệu 5 cân. triệu cân dọa đòn của em tí thôi anh còn bao nhiêu anh có cân chơi với em luôn không nhở chơi em em em nhìn đây này thằng này nó còn phải thua anh em gà của nó này nhìn nhá để học hỏi ờ, nhá. cân năm đúng không cân năm thêm năm máu nhờ cho nó nhìn cái này ông này còn thua anh gà ngoài đấy rồi anh đi giờ em à, xuống cả người luôn em chả sợ này không một hai Những kiểu này là 3, em không sợ rồi bốn năm thêm đi anh thêm đi Ở sợ gì em sao phải xoắn anh sao phải xoắn đấy <laughs> thêm 3 triệu ôi thêm mỗi 3 Quá triệu ít nhỉ căng nhỉ 3 triệu cân thôi nhẹ nhàng nhẹ nhàng quá em nhỉ thêm 5 này ừ, đấy người ta còn thêm nữa chứ mày tiền thêm 5 triệu này 5 triệu à ra đi nước này thì chắc là cũng phải cân vào thôi phải phải ăn cân thôi một bảy người ta gọi là một ăn cả ngã thì không bây giờ mình nộ như thế người ta không sợ thì chắc chắn là phải cân rồi chứ không thể lên được nữa lên đi ba sẽ to hai đứa vòng bốn vòng rồi thôi cân vâng. ba bốn ba bốn ăn rồi lấy em đi phải to thế rồi đó rồi kém ba bốn á ba bốn của em đây thì ba con mười nhá ờ. giời ơi đẹp thế nhở thôi nhở thôi nhở mười giỏi thật đi Mày đẹp thế thôi nào thôi đưa tiền đưa tiền ở trang trời cho đỏ nào thôi bỏ ra đi không ờ. sờ mà lại sùi lắm trời chơi thôi không chơi đây thôi đến giờ đón con đi về là vì muốn ăn được tiền người ta nhưng mà chơi xanh chín em gái đấy là không thể bật lại người ta được nên là đã quyết định liên hệ với tôi để ờ, lấy cái dụng cụ để để bịp đấy thì cái dụng cụ ở trong clip cô gái đang dùng đây là chiếc ví đổi bài đấy. chiếc ví đổi bài này nó sử dụng như nào nó bịp như nào thì bây giờ tôi sẽ làm thử cái ván bài y hệt như như hồi nãy anh em vừa cũng đã thấy ở trong video thì là lên cái ván bài nó như này đi lúc đầu cô gái lên ván bài như này anh em nhé lên ván bài này này 10 12 đúng không 10 12 nó chỉ được hai điểm nhưng mà cô gái đã nhanh tay đã sử dụng chiếc ví đổi bài này và tráo đổi chỉ cần để uh, tráo đổi lá bài chỉ cần một động tác nhẹ thì là nó nó sẽ là, là đổi cái là cái cái thế bài thành một cái thế bài khác ngay anh em thấy không đấy thành ba con mười ngay chỉ cần một động tác rất là nhẹ thì là có thể đổi đổi cái thế bài điểm rất là thấp và thành một cái thế bài, thế bài rất là cao đây tôi sẽ làm thử lại để anh em cùng xem này lúc đầu nhá một cái thế bài nó như này 10 12 này thì nó chỉ được có hai điểm thôi anh em thấy không nhưng mà cái chỉ cần sử dụng chiếc ví đổi bài này thì anh em có thể đổi cái thế bài này này thành một cái thế bài khác thành sáp luôn chỉ một động tác rất là đơn đơn giản và gọn nhẹ đấy anh em nặn bài lên một thấy điểm như này là anh em chỉ cần một động tác rất là đơn giản như này đấy là anh em được ba mười ngay đấy thì là cái chiếc ví đổi bài này nó có thể đổi được tất cả các lá bài để có thể điểm thấp thành điểm cao đấy còn nguyên lý và nó nó nó, nó chi tiết và nó, nó như nào nữa thì anh em cứ liên hệ trực tiếp với tôi để tôi uh, tư vấn uh, cụ thể và và và gì và được ờ, gì hơn cho anh em nhé chào tất cả anh em